như là trên uh, YouTube nhiều video vì xem lại video của mình cũng cảm thấy nó dài dòng nên hôm nay là mình sẽ à, tóm tắt lại cho các bạn hiểu à, thì đại khái tất cả những chức năng mà trên KRB 102 à, có được để các bạn có thể rút ra để mình à, có thể mình mua hàng nha giờ mình sẽ đi xuống KRB 102 chung cái dòng 102 là nó hàng nó hot mấy năm nay các bạn từ 2018 2017 2018 nó đã hot rồi này thì à, đây là cái bộ phận ghi âm à, mình cũng sử dụng mấy cái lần trước để mình test cho các bạn nghe cái âm thanh thật ấy thì mình sẽ sử dụng cái bộ phận ghi âm này mình, mình ghi âm luôn thì à, đầu tiên cây RB 102 này á thì nó sẽ có kiểu dáng cổ điển nhưng mà mang cái âm thanh của hiện đại ha đó là điều đầu tiên thứ hai là mình đã nghiên cứu kỹ rồi thằng à, Roland RB102 này á nó là một cái cây đàn à, mang cái công nghệ bàn phím pha 4 cơ bản nhưng có ivory luôn à, tức là mô phỏng giống cái này giống như là bàn phím nó giống với cái cây 501 đó các bạn giống với cái cây 501 nó cũng đầy đủ những chức năng phím nặng nhẹ này kia nó cũng y gan như 501 và nó có hai mức độ nặng nhẹ hai hai hai cái nấc ờ, giống như đàn cơ đàn ren á À, xuống một nắp xuống một nắp nữa cái khay đít ấy, nó sẽ có hai nắp để chúng ta tạo cái cảm giác chơi cho một phím nó đầm hơn cái thứ hai là nguồn âm thanh super natural super natural tức là dạng như là các bạn cứ suy nghĩ đi cái cây cầu tuột với một cái bậc thang bằng ngầu xuống bằng tuột xuống bằng tuột những bậc thang thì nó những cái nấc thang á, nó cứ đập đập đập đập đập mình có cảm giác khó chịu tức và đau còn riêng cái cầu tuột á thì mình tuột thẳng một cái xuống tới dưới luôn nó không có vấn đề gì hết âm thanh của cái Super Nero và không phải Super Nero nó cũng tương tự như vậy à, Super Nero thì nó nó, nó trâu chảy hơn nó nghe im dịu hơn là dạng như vậy thì trên cái cây này nó cũng tích luôn cái lo đó là 6W hai lo ha, hai lo 6W à, hai cái lo 6W này á, đối với nguồn Super Nitro thì nó chỉ truyền tải ra được khoảng 80 phần trăm cái bản chất của cái uh, nguồn âm thanh Super Nero tại vì cái loa mà nếu mà để truyền đạt tầm 90 trăm trăm thì các bạn phải có cái loa ít nhất cũng phải 12W giống như 302 hoặc là mấy dòng HB 24W này kia thì cái nguồn âm thanh nó sẽ dày hơn đó, đó là nguyên nhân tại sao những cái cây đàn mà 302 đầu tiên âm thanh nó sẽ tốt hơn là do cái lo thì uh, cái thì cái bàn phím uh, pha 4 và nó sẽ được tích vào ba uh, chế độ tức là chế độ chia đôi bàn phím nè hòa âm nè và hai người chơi trên một cái bàn phím tức là nó sẽ tắt từ đô này và đây là một cây lo bên đây sẽ nghe từ đây từ đô từ đô này lên đây là một cây để cho hai người cùng nhau cùng tập đấy đó. thì ngoài ra cái cái đàn này nó cũng giống như những cái đàn khác thôi nó cũng có ba cái pedal pedal tạo tiếng vang pedal muốn ngân một cái nốt nào đó và một cái pedal nữa là để cho nó giảm lại cái cái cái cái cái cái, cái lực của mình tức là cái âm thanh nó nhỏ đi là ba cái pedal chính trên cái gô Golang 102 thì cái chiều cao của à, cái cái chiều dài chiều ngang này nè của cái đàn là khoảng 1m3 m4 ha còn chiều cao là à, khoảng 1 à, mét và cái chiều độ cái độ sâu này nó tầm khoảng à, 5 50 50 cm đấy rồi tất cả về cái này thì ngoài ra cái gô lăng này nó cũng tích cho mình cái uh, Bluetooth Bluetooth nó có công dụng gì thì cái đây công dụng của nó đây là tiếng piano và khi mà mình sử dụng cái thằng này mình có thể đổi được cái tiếng này luôn đó là cái công dụng cơ đầu tiên là công dụng của thằng này đại khái nó là để chỉnh những cái tiếng mà à, cái đàn này nó tích sẵn ở trên cái ứng dụng đấy đấy là à, toàn bộ những cái mà mình chia sẻ cho các bạn đó là việc cơ bản về cái đàn này rất ngắn gọn Rồi. Dạ. đó là mình tóm tắt sơ bộ về cái à, dòng này còn nếu như các bạn muốn tham khảo nhiều hơn và để mình phân tích nhiều hơn thì các bạn có thể đến với serum hai cái chi nhánh đó là số 69 đường Trần Thị Nghĩ phường 7 quận Gò Vấp và một cái chi nhánh đó là 3146 Phạm Thế Hiển phường 7 quận 8 thì mình có thể tư vấn và phân tích rõ ràng hơn cho các bạn về những cái nguyên lý và những cái uh, ứng dụng và những cái công nghệ mà nó tích vô cái đàn này rồi cảm ơn các bạn đã xem video nha bye bye